Trương Vũ của Vạn Xuân Auto chào anh chị em và các bạn Hôm nay thì Vạn Xuân Auto lại có một sản phẩm mới uh, Chiếc Ford Escape 2012 bản 2 cầu uh, Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay chiếc xe này Hiện đang tại, uh, có mặt tại uh, Vạn Xuân Auto Xin mời anh chị em Stop. Rồi mời uh, anh chị các bạn xem chiếc Ford Escape 2012 biển thành phố Chiếc xe này đang có cái số km là hơn 100.000 km chủ xe đi được hơn 100.000 km đây là chiếc xe màu đen à, đối với cả Ford thì đây là một chiếc ờ, SUV SUV nhưng mà nó lại không cầm uh, liền khối nó cũng có thể đi thành phố được rất tốt và có thể đi được uh, trong đô thị vừa có thể đi đô thị được và uh, di chuyển trong uh, di chuyển ngoài đô thị à, mời anh chị xem uh, luôn toàn bộ phần thân xe rồi Xe có biển thành phố nên anh chị hoàn toàn có thể uh, chuyển đổi sang biển uh, ví dụ như biển Hà Nội với cái chi phí rất hợp lý và không mất cái tiền biển. Đấy. Xe này thì khoảng sáng gầm của nó nó khoảng độ uh, hơn 20 rất là phù hợp cho việc uh, đi off-road và đi đô thị thì uh, có thể uh, dễ dàng di chuyển. Rồi, các anh chị nhìn phần sơn xe sơn xe tương đối mới tức là chủ xe đi rất là giữ và giữ được hiện trạng rất là ổn rồi mời anh chị xem luôn phần bánh phần lốp của chiếc xe này đó la răng này vẫn còn mới đấy rồi chắc là lốp cũng đã thay rồi nhưng mà uh, về cơ bản thì uh, chủ cũ chiếc xe đã sử dụng những quả lốp mới và đảm bảo được ờ, cái chất lượng khi mà di chuyển trên đường như độ bám đi di chuyển trên ờ, trên các cung đường khác nhau. Đó. Và chúng ta sẽ đi vào bên trong để tìm hiểu nội thất của chiếc ờ, Ford Escape 2012. Rồi, mời anh chị xem phần nội thất bên trong của chiếc Escape 2012. Chiếc xe di chuyển cũng được hơn 100.000 km nhưng mà Ờ, về cơ bản thì nó cũng đã giữ được cái chất xe mà nó chưa bị à, xuống quá nhiều quá cũ đây anh chị quan sát cái nội thất ra bên trong này cái tay lái của chiếc Ford Escape rồi đây mời anh chị xem cái mặt đồng hồ này số km đó đây mình xem luôn cái phần cửa này nhá đó vân cửa ốp gỗ chắc là giải vân gỗ nhưng mà dù sao thì cái thế hệ uh, sản phẩm đầu tiên của Ford Escape tại Việt Nam nó cũng khá là ổn khá ổn chắc chắn phần là tay nắm cửa mạng chrome này nó vẫn còn rất là dậy mà còn sáng bóng tất nhiên sẽ có những cái vết xước nho nhỏ thôi xước nho nhỏ đấy mời chị vào xem khoang lái của Ford Escape đấy mời anh chị xem phần trần của xe nhé phần trần của xe chúng ta thấy là không có nhiều cái vết bẩn ở trên xe như này tức là chủ xe đã giữ được cái hiện trạng của uh, cái xe nó ở mức độ uh, tốt để có thể tiếp tục sử dụng trong nhiều năm tới đó mình xem luôn cái trần xe cái phần trần xe này là cái phần rất là khó vệ sinh hoặc làm mới mà nếu như chủ xe không giữ thì chúng tôi uh, vệ sinh và làm mới rất là khó đó đây là ghế sau của chiếc uh, Ford Escape 2012 đó, đi được uh, gần 10 năm rồi tất nhiên ờ, cái chất lượng da những chỗ nhiều chỗ nó đã có sờn rồi nhưng nó vẫn ngồi được và chủ xe thì chưa thay mới chưa có uh, xử lý bọc lại cái lớp da này mà nó vẫn dựa trên nó vẫn là nguyên bản từ ban đầu đó rồi đây là một chiếc xe mà rất nhiều người đã biết rất nhiều người đã biết và có thể nói là hiếm vì nó, cái chất lượng xe nó vẫn giữ được rất nhiều người yêu Escape đã từng ờ, đi Escape thì đã biết có thể đã biết chiếc xe này xuất xứ chiếc xe và chất lượng chiếc xe rồi đây là bản ờ, full nha anh chị bản full thì nó sẽ có hai cầu đây khóa khóa đây khóa bi sai đây nó có các chế độ lái đây D à, số 1 số 2 đây là chiếc xe chạy khỏe ở ờ, mức tiêu hao nhiên liệu đâu đó của Escape nó đang khoảng à, trên dưới 10 lít di chuyển đường uh, đô thị cũng như đường ngoài đô thị hay uh, đi đường uh, trong đô thị hay kết hợp mời anh chị xem cái hàng ghế thứ hai ạ hàng ghế thứ hai chiếc Ford Escape thì nó có một không gian ngồi tương đối là rộng tương đối rộng đây thoáng nếu như anh chị đã từng ngồi chiếc xe này rồi thì cái điều hòa hệ thống điều hòa theo chúng tôi đánh giá là làm lạnh rất tốt. Sau sau gần 10 năm sử dụng thì hệ thống điều hòa vẫn rất là ổn, khỏe, lạnh sâu. đây Hàng ghế thứ hai thì nó rộng rãi. Mình quan sát lại một lần nữa cái lớp da ở đây. Nó còn dùng tốt được Hơn 10 năm sử dụng. Tất nhiên nó sẽ có những cái vết ờ, dạn nhỏ nhỏ ở trên bề mặt của da. Rồi, Rồi ờ, mời mời anh chị tiếp tục xem cái khoa hành lý phía sau của chiếc Ford Escape này. đây, đây là chiếc xe 5 chỗ, cái khoa hành lý này nó cũng rất là rộng rãi. Mình có thể đổ, để để được, nếu mà để được thì có thể để được hai bộ gôn ở đây. Hai bộ gôn rồi, mình xem luôn. Đấy. Cái này. Đây là lốp dự phòng này, lốp dự phòng của Ford Escape này, còn mới nguyên. Tức là chưa sử dụng một lần nào. Vẫn còn nguyên. Đó, lốp dự phòng theo xe luôn. Rồi. Rồi mời anh chị xem luôn cái phần khoang máy của chiếc à, Voice Escape nhá. Rồi. Đây. Sau hơn 10 năm thì à, chiếc xe nó có cái hiện trạng khoang máy như này. và vâng. Đó. Dạ. Chúng tôi có thể à, đảm bảo các anh chị là khoang máy của chiếc xe ở trong cái tình trạng là tốt và chưa có nhiều cái động chạm sửa chữa sau từng đấy thời gian anh chị có thể à, đến kiểm tra xe cũng như mang uh, các cái thợ cũng như là đến các cái chỗ gara đại lý ở mọi nơi để kiểm tra uh, hiện trạng của chiếc xe khoang máy cũng như tình trạng sử dụng của các cái bộ phận ở đây sau ờ, khoảng thời gian gần 10 năm Đó, mình xem những cái con ốc ở đây nhé rồi mình xem luôn cái phần uh, à, nắp capo mời mời anh chị ờ, chúng ta tổng kết lại chiếc xe Quan sát lại một lần nữa Một vòng về chiếc xe này Chiếc ờ, Ford Escape 2012 Bản hai cầu XLT Rồi Đây là một chiếc xe ờ, SUV Nhưng mà cơ bản thì Ford đã sử dụng cái khung gầm điện khối cho chiếc SUV này Nó có thể nói là nó tương đương với cả SUV đô thị Và cái nó chứng tỏ cái sự chắc chắn một chiếc xe tức là uh, đối với cả những anh chị đã từng sử dụng Escape và đã có kinh nghiệm sử dụng Escape thì đây là chiếc xe đầm chắc đầm chắc rất đầm chắc khi uh, di chuyển khi uh, vận hành từ off-road cho đến vận hành trong đô thị hiện tại thì Auto Vạn Xuân xin báo giá các anh chị là Escape 2012 bản hai cầu bản full hai cầu với giá là 415 triệu à, mời anh chị đến xem xe uh, thử xe tại uh, 269 Phạm Văn Đồng Auto ờ, Vạn Xuân uh, xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị uh, anh chị có bất kỳ câu hỏi nào xin mời uh, liên lạc với chúng tôi theo số hotline trên màn hình uh, chúng tôi sẽ liên lạc được với anh chị ngay uh, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị